Rồi tự kéo lên nè. Tự tự kéo lên cả. Đó. Đi với. Để chụp hình đi. Hả? Để chụp hình nè. Đúng. chụp hình. nhúng là đúng nhúng nó nó quay con nữa không để tao quay mày nữa nè đó quá đẹp luôn à, <laughs> thấy con nửa cái mặt rồi còn nửa cái điên thôi <laughs> về quê hai đứa mình đó con ha đi con đi đi đi con ơi tết trời sợ đen thui rồi mất tiêu rồi thấy đường rồi rồi tắt đi gái <laughs> vui đẹp quá